Xin chào các anh em Hôm nay tôi làm video chia sẻ với anh em những chiếc xe mới nhất đang có tại bãi xe nhà tôi Để được cập nhật liên tục những chiếc xe cũ mới về Anh em hãy bấm vào nút đăng ký kênh hoặc subscribe theo hình mũi tên chỉ đây Đó là động lực để tôi làm những video tiếp theo gửi tới anh em Thông tin liên hệ anh em vui lòng ờ, gọi theo số 0936 929 444 tôi tên là Tuyền chuyên cung cấp các dòng xe tải đông lạnh cũ đã qua sử dụng Hyundai Porter 2 nhập khẩu nguyên chiếc đã qua sử dụng tại Việt Nam. Bây giờ dòng xe nhập khẩu thì không được ờ, nhập về nữa rồi. Nên là chỉ còn xe đã qua sử dụng thôi. Quý các bạn, hôm nay tôi ờ, lại làm một cái video để cập nhật tình hình những ờ, ờ, chiếc xe tải đông lạnh và xe Porter được phóng chiếc tại nhà tôi hôm nay ờ, tôi xin giới thiệu quý vị các bạn đây là chiếc xe Hyundai Porter 2 được đông lạnh cabin kép đời 2015 biển Vĩnh Phúc hiện tại con này bên tôi giá đang bán là tầm 560 à, 570 tại vì có hai con còn con nó ở nữa bên trên kia à, tôi quay tổng quan để các bạn xem xe này à, chạy à, một chủ xe rất giữ gìn xe vẫn đẹp Đấy, tôi cay bên cạnh Đấy, tiến sát vào cho quý vị các bạn xem các cái móc khóa này tiền bên trong thùng chờ do là mùa này trời tối nên là ờ, xe để trong nhà nên tối quay nó cũng không được sáng ờ, quay phần dàn lạnh vẫn đẹp nguyên này dàn lạnh ấy. còn đây là con ờ, đời 2016 con này ờ, thì quá ok rồi giá ờ, con xe Hyundai Porter 2 đông lạnh đời 2016 này hiện tại đang bán là 595 triệu 595 triệu quý vị các bạn nhé đây tôi sẽ mở cửa thùng ra quý vị các bạn xem đây, bên trong thùng này. vẫn đẹp nguyên không bị bóp méo sàn thùng xe chất ạ gioăng keo đường chỉ vẫn nguyên xe vẫn nguyên bản chưa dọn dẹp gì cả nếu mà quý vị các bạn ờ, đã ưng cái dòng xe này mà chọn được chiếc xe xe nghĩ của mình rồi nếu mà cần sửa chữa hay là bông má hay là làm đẹp hay là bên tôi sẽ hỗ trợ miễn phí trước khi ờ, quý vị nhận xe thì có ví dụ như là nó xước xác như nào thì nó sẽ sơn bả lại nhưng còn bây giờ thì vẫn còn để nguyên xước xác nó vết xước thì vẫn không không không làm gì cả đây xe mua về như nào thì nó như thế Đấy, sàn thùng dập sàn thùng sóng inox 304 chống dỉ hai độ thoát nước có máng nước Đấy đây nhìn từ phía đầu xe này. Nhìn, ừ, nhìn từ đầu xe và tôi sẽ um, quay uh, quay sẽ quay tổng quan về cái bãi xe nhà tôi hiện tại đang có những con xe nào đây là con đời 22 này con đời 22 này thì uh, bên cạnh xe máy thì uh, giá đang là 370 con đời 13 bên cạnh con 12 trong cùng kia thì là đời giá trên dưới 400 con đời ờ, thủ lửng này đời 22 360 con 14 này thì là 406 407 con đời con bên cạnh tiếp theo là con 15 thì là 560 507 còn bên trong kia thì là con 12 con 208 con 210 và con 212 3 con đây con Bungo đời 2 uh, 13 360 đây, con này Bungo đời 206 giá rẻ còn bên này là con ờ, đông lạnh của Bungo này bán cho khách khách ở Nghệ An hai chục ra còn hai con này thì một con này ờ, khách con đông lại ờ, khách ở Vĩnh Phúc con Bảo Dựa con bên cạnh như là con bình Bạc con cơ 2 là 212 360 ví dụ các bạn xem tổng quan xe lửng đông lại 14